đó là mấy chùm đây cây long hoa có có trái luôn rồi có hoa đẹp quá trời đẹp nè cho coi trái luôn đó cây long hoa cây long hoa của sư phụ trọng nay lên lên bông đẹp quá trời cận cảnh luôn coi gần luôn ai chưa từng thấy cây long hoa thì thấy có duyên nè hữu duyên được phước luôn quá đẹp luôn giống giống trái thanh long quá trời một cây mà bốn cây ra quá trái rồi không có cái cây này thì ít thôi cây mé tay trái nè đây quá trời nè cây này, cây này quá trời nè cây này nữa nè cái này đang đang ra nên trái còn nhỏ ờ. bốn cây trái ra hồng hồng hai cây này ra trái đẹp quá ôi cây long hoa nè cây long hoa nở ra trái ra nở ra hoa đẹp lắm như hoa sen ạ hoa sen dưới nước này hoa sen trên bờ rồi đó cây long hoa bốn cây luôn đó rồi này là có duyên ạ à. cha mẹ hậu độ cho con gặp ngài đức phật di lạc giảng đạo ở đây nam mô a di đà phật quá đẹp nam mô a di đà phật Rồi hơi xin phép nha. Uh, let's go. Now uh, we go to uh, Garden Grove, California to, uh, to see uh, Master để gặp sư phụ tomorrow morning. Sư phụ giảng đạo, đàm đạo ở dưới. Ok, let's go, let's go. Bởi vì qua mùa này là bầu trời đẹp, cây đẹp, lá đẹp, người cũng đẹp, đâu đâu ai cũng đẹp. Quay người đẹp, người đẹp đó, bốn vị tứ mỹ nhân nè ba hả ủa con, con lộn điếm con luôn hả thôi kệ con của trời ơi quên cái cô kia đi xe bên kia rồi thôi kệ đóng vai phụ luôn lỡ rồi đây là tứ ờ, ba rồi let's go chở mấy cô đi cái này gọi là gọi là tam cao trắng thời học sinh mà đẹp chưa chưa toàn là <laughs> toàn là hoàng dân ờ, dân thụ với lại dạ mẹ mới hỏi tính là có Mary Curie cháu nào không kìa con hả ừ. con ờ, chưa vợ chưa con mà cháu gì <laughs> con sao mà chưa được chưa vợ chưa con bà ơi lên chơi tới ờ, tới núi của cha mẹ mà nó dốc là mang tội chết á đâu có dám nó dốc đâu dạ. Ờ, xin bay tắt nha trời ơi nãy giờ ai cũng biết lý lịch của mình chết mũ nội rồi sorry nha quay lại like chị